bạn có thể giới thiệu từ mới cho trẻ khi bạn nói chuyện với chúng thay vì sử dụng một từ thông thường để miêu tả một thứ gì đó bạn có thể dùng một từ tương tự nhưng có thể mới đối với trẻ ví dụ thay vì nói cái cây to bạn có thể nói nó lớn hoặc bự hoặc khổng lồ hoặc hùng vĩ hoặc, thay vì nói đồ ăn ngon, bạn có thể nói nó ngon lành, ngon miệng, hấp dẫn hoặc tuyệt vời. Bằng cách này, bạn sẽ giúp trẻ học từ mới để mô tả sự vật